À, xin chào quý vị và các bạn thì à, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong cái video mới ngày hôm nay thì um, hiện tại ngày hôm nay á, thì ờ, buổi chiều em cũng à, vừa xong việc thì cũng tranh thủ ghé quay à, cho quý vị à, giới thiệu cho quý vị một cái à, miếng đất nha thì à, đây là cái miếng đất ở thì hiện tại thì em đang đứng tại tại khu dân cư Phước Hòa xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Thì ờ, cái lô đất mà em quay giới thiệu cho quý vị ấy, thì nó có cái ờ, bề ngang là 5 m và chiều dài vào bên trong là 20 m nha. Và 100% thổ cư. Thì ờ, em sẽ nói sơ về cái khu dân cư Phước Hòa nha. Thì đây là ở bên cái khu này á là gần cái trường học và ở khá nhiều là dân ờ, người dân mà đã xây nhà ở đây nha thì ờ, trước mặt quý vị mà nhìn ờ, cái cái mái cao cao đó là cái trường mầm non và cái trường tiểu học nha chỉ cách đây khoảng tầm gần 100 mét thôi là hai cái trường còn đây là xung quanh cho quý vị xem thì à, cũng có nhà ở khá là đông rồi nha thì à, cơ sở hạ tầng ở đây thì à, đã hoàn thiện hết rồi Đó, có đèn đường điện vỉa hè luôn nha vỉa hè cũng đã làm xong thì vị trí cái miếng đất của chúng ta là ở sau lưng cái nhà này đây Đó, sau lưng cái nhà là nó cái mặt là hướng về hướng bắc nha quý vị cái hướng đất của chúng ta là hướng về hướng bắc Đó và 100 mét vuông một phun thổ cư thì à, báo cho quý vị giá của cái miếng này á, là chủ đất đưa ra là 550 triệu nha quý vị 550 triệu thì bây giờ em sẽ mô tả cái vị trí cái miếng đất chúng ta để cho quý vị và các bạn tiện nắm nha thì à, từ đây mà chúng ta đi ra đường DT741 phía trước á, thì chỉ khoảng tầm hơn 100 mét thôi là ra đường DT741 Đó. và cách trung tâm xã là gồm ủy ban nè trường học nè rồi à, bách hóa xanh nè à, ủy ban trường học á, thì khoảng trong tầm à, 500 mét và cách bách hóa xanh rồi à, chợ thì khoảng trong tầm à, hơn 200 mét thôi nha quý vị hơn 200 mét ừ. thì à, từ đây mà chúng ta đi à, lên trung tâm huyện Phú Giáo á, thì khoảng tầm 10 à, cây số nha 10 cây số và từ đây mà chúng ta đi về thành phố mới Bình Dương thì khoảng tầm gần 30 cây và cách Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 55 cây số nha quý vị thì uh, em quay mô tả à, thực tế cái miếng đất cho quý vị và cho quý vị và các bạn mà chúng ta nắm thì uh, ở đây á, là đất là chưa ra sổ nha hiện ờ, công ty cao su Phước Hòa là đang làm thuộc dự án khu dân cư của ờ, công ty cổ phần cao su Phước Hòa Đó. thì ờ, quý vị nào mà chúng ta có nhu cầu á, mua thì sẽ ký hợp đồng với lại công ty công ty cao su Phước Hòa một vị trí khá thuận tiện mà để cho chúng ta xây nhà ở nha gần trường học dân cư ở thì khá là đông thì em tại vì em đứng cái khu bên này á còn bên kia đường thì nó rất là đông nha nhưng em đứng đây em quay tại cái vị trí đất chúng ta nằm đây và em cũng tranh thủ nên không có thời gian để quay nhiều quay kỹ cho quý vị xem ừ, quý vị nào có nhu cầu á, thì à, muốn xem thật kỹ thì em sẽ quay và mô tả thật kỹ hơn cho quý vị còn cái phần nào mà quý vị và các bạn chúng ta chưa nắm được thì à, có thể comment ở phía bên dưới á, thì à, em sẽ mô tả quý, chi tiết cho quý vị ha thì uh, quý vị nào mà chúng ta có nhu cầu á, thì liên hệ vào số điện thoại 0888 334 108 Đó. thì uh, nhân cái video này á, em cũng mong uh, quý vị và các bạn mà chúng ta có cái nhu cầu mà bán đất á, thì uh, có thể liên hệ trực tiếp em qua cái số điện thoại uh, em vừa đọc ạ, hoặc em để phần mô tả hoặc là cái số Zalo 0972 042 552 đó, quý vị liên lạc vào đó thì em sẽ à, hỗ trợ cho quý vị và các bạn quay và bán đất cho quý vị ha thì uh, hiện tại em có một cái miếng đất nữa là có à, mặt tiền đường bê tông nha rất là rộng tuy nhiên cái mặt sau nó bị giáp cái ao cái ao này không phải là cái ao ấy nha mà tại vì hồi xưa người ta móc đất á nên bây giờ nó thành một cái ao là hơn 400 mét vuông hơn 400 mét vuông và có 100 mét thổ cư mặt tiền thì vài chục mét lận mặt tiền đường bê tông trung tâm xã luôn giá chỉ 1 tỷ 8 có thương lượng quý vị nào có nhu cầu có thể liên hệ thì em sẽ quay hướng dẫn cho em sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn xem ha thì em cũng sẽ tranh thủ à, sắp xếp thời gian quay và đưa lên cho quý vị xem rồi à, một lần nữa xin à, giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái miếng đất có tổng diện tích là 100 mét vuông. Thổ cư 100%, 100% luôn tại khu dân cư Phước Hòa, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, giá 550 triệu. Quý vị có nhu cầu cứ liên hệ vào số điện thoại em để ở phần mô tả. Rồi em xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. À, xin chào và hẹn gặp lại vào những cái à, video tiếp theo.